Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Chi Lăng phường 9, diện tích 97m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường xe máy cách đường chính 7m, kết cấu. Một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, nhà nằm ngay trong khu chợ Chi Lăng, cách trung tâm 1,5 km, giá 9,5 tỷ đồng. nhà hẻm Ngô Quyền, phường 4, diện tích 83,5m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường hẻm ô tô, kết cấu. Nhà cấp 4, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, sân trước rộng, cách đường lớn Ngô Quyền 300m, khu dân cư đông, an toàn, đầy đủ tiện ích, giá 4,5 tỷ đồng. Biệt thự hai mặt tiền khu quy hoạch Zepsin, diện tích 514m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây và Nam, đường ô tô 6m, kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng tập yoga, nằm trong khu quy hoạch cách Hồ Xuân Hương 500m, giá 45 tỷ đồng. Biệt thự Triệu Việt Vương, diện tích 176m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô 5m, kết cấu. Một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, kế bên Dinh Bảo Đại và Hồ Cá An Sơn, cách chợ Đà Lạt 3 km, giá 20 tỷ đồng.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 0847 341 333